thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu lô khung và đề lui tuần thì hai ngày gần đây nhất thì chúng ta đều ăn được đề anh em nhé hôm ờ, cái cặp của chúng ta là cái cặp con 0550 này và cái bộ đề 05 thì chúng ta cũng ra ngày à, hôm ờ, thứ bảy anh em nhé ngày hôm qua thì chúng ta chiến thắng được con đề 65 chạm 6 của chúng ta ăn trong cái dàn 10 số này thì hai hôm chúng ta đều ăn được đề của chúng ta phải không ạ thì cũng quá là tuyệt vời rồi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 thì cũng quá là tuyệt vời rồi hai hôm thì chúng ta đều chiến thắng được về cái phần đề này đó quá là tuyệt vời phải không ạ ngày hôm qua thì thứ hai đầu tuần thì chúng ta cũng ăn được con 65 này hôm chủ nhật thì cũng là cái đầu tháng thì chúng ta ăn được con 05 trong cái dàn 4 số anh em nhé hôm qua thì chúng ta lại tiếp tục ăn trong cái dàn 10 số này thì hiện tại ở trên kênh của chúng ta thì còn một cái chạm 8 chạm 8 của chúng ta chạm 8 và cái đầu 3 này đầu 3 của chúng ta thì có 5 con chạm 8 của chúng ta thì cái bộ đề 23 này thì chúng ta chỉ còn uh, à, 3 ngày nữa thôi chơi ngày hôm nay ngày mai ngày kia nữa là hết cái chạm 8 này anh em nhé anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình chạm 8 và cái đầu 3 này đầu 3 này của chúng ta thì chỉ có 5 số thôi và cặp lô 1771 này trong buổi chiều ngày hôm nay rất chi là đẹp Đó, anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta để ý giúp mình anh em nhé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 cái đường cầu này của chúng ta thì khá là đẹp thứ hai này ở giải nhì chúng ta lấy con cuối cùng và con đầu tiên hai con này chúng ta ghép vào với nhau chúng ta có đề lôi tuần của ngày thứ hai này chúng ta có chạm 2 bộ đề 22 bộ đề 22 của chúng ta thì có 22 này 77 này 272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 thứ hai ngày 12 tháng 12 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được chạm không tiếp tục thứ năm này thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật đề về 05 thì chúng ta ăn chạm không và ăn thẳng con 05 này trong bộ đề 00 tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi thứ hai hàng tuần thứ hai đề về 30 thì chúng ta cũng ăn chạm không anh em nhé tiếp tục cái đường cầu thứ hai ngày 19 tháng 12 thì chúng ta có chạm 8 và bộ đề 33 bộ đề 33 của chúng ta thì có 33 này 88 này 383 để chúng ta lui tuần thứ hai ngày 19 tháng 12 ngày đầu tiên đề về 48 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 8 này tiếp tục này thứ tư này thứ năm này đề về 38 thì chúng ta đã ăn được con đề 38 này trong bộ đề 33 và ăn chạm 8 tiếp tục phiên xong lại đợi đến thứ hai hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này thứ hai ngày 26 tháng 12 này thì chúng ta có chạm 9 và bộ đề 14 Bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 này 191 này 646 này 696 8 số để chúng ta lui tuần thứ hai ngày 26 tháng 12 <clears throat> ngày đầu đề về 97 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 9 này ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 49 này ăn chạm 9 này ngày thứ tư ngày thứ năm đề về 91 thì chúng ta ăn chạm 9 và ăn thẳng con 91 này trong bộ đề 14 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần thì theo cái đường cầu này thì chạy khá là dài rồi anh em cũng có thể lôi xuống test cho mình em nhé nó toàn ăn trong cái bộ đề thôi thì cá nhân của mình lúc nào cũng chắc chắn cho anh em là khuyên anh em lên vào cả chạm vào cái bộ đề cái tỷ lệ lúc nào nó ăn cao hơn tiếp tục cái tuần này thứ hai ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023 thì chúng ta có chạm 7 và bộ đề 12 để chúng ta nuôi tuần bộ đề 12 của chúng ta thì có 121 này 171 này 626 này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 thứ hai ngày mùng 5 tháng 12 này lô khung 3 ngày của chúng ta lấy ở giải tư này con số thứ hai và con số thứ tư ở giải tư này hai con này chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có lô khung 3 ngày để chơi thứ ba này thứ tư này và thứ năm của chúng ta có cặp 949 để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 94 anh em nhé 94 của chúng ta phải giải 7 này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ hai tuần thứ hai ngày 12 tháng 12 thì chúng ta có cặp 060 này <coughs> để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 60 ăn được con 60 khi ăn xong thì chúng ta tiếp tục lại đợi đến thứ hai tuần thứ hai ngày 19 tháng 12 này thì chúng ta có cặp 747 để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 74 này anh em nhé ăn được con 74 tiếp tục khi xong lại đợi thứ hai hàng tuần thứ hai ngày 26 tháng 12 thì chúng ta có cặp 383 này để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 38 này anh em nhé ăn được con 38 tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ hai hàng tuần thì theo cái đường cầu này của mình test thì nó cũng đa phần là nó ăn ngày đầu tiên nên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được anh em nhé tiếp tục thứ hai ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023 thì chúng ta có cặp 1331 anh em nhé. Để lui thứ ba, thứ tư, thứ năm trùng cầu vào tiền không thì thôi. Đây là đường cầu lô khung của chúng ta. <coughs> Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chúng ta lui tuần của ngày thứ hai về cái đường cầu đề và lô khung 3 ngày của chúng ta là cặp 1331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 thì anh em nào mà nuôi thì chúng ta xác định nuôi chúng ta có vốn thì chúng ta có thể là nuôi những cái đường cầu của mình chia sẻ không thì chúng ta có thể là nuôi thích cái chạm nào thì chúng ta nuôi thôi thì, chứ anh em đừng nên nuôi hai ba chạm để một lúc đấy hoặc là anh em nuôi khi mà chúng ta thắng rồi thì chúng ta lên đánh ví dụ tôi đánh 10.000 một con thì chúng ta vẫn thể đánh 10.000 một con chứ anh em đánh 10.000 xong chúng ta thắng chúng ta lại đánh 100.000 thì chúng ta không thể nào mà thắng được đâu nó đỏ thì không sao nhưng nó đen thì chúng ta hết vốn mất và chúng ta có thể là còn âm nên là anh em cân đối làm sao mà nó hợp lý là được anh em nhé đừng tham nam quá đó thì những cái bộ đề mình chia sẻ thì nó gần đây thì đường cầu đề của chúng ta nuôi thì khá là đỏ nên là mọi người để ý cho mình thích cầu nào thì chúng ta vào cầu đấy thôi anh em nhé tất cả những con số chỉ là dự đoán thôi không có gì là chắc chắn 100% cả thì mình cũng chúc tất cả anh em ở trên kênh trên Zalo chúng ta sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé hẹn gặp anh em buổi quay số chiều nay